đây là một tỉnh nghèo đây là một tỉnh uh, nằm tiếp giáp với các tỉnh Lai Châu ở phía Bắc Lai Châu ở phía Bắc và tiếp giáp với huyện Thuận Châu tiếp giáp với uh, Sơn La ở phía Tây Nam Tây Nam tiếp giáp với tỉnh Sơn La ở phía Tây Nam. Ở phía Tây, Đông Nam, ở phía Tây là giáp Lào, ở phía Bắc là giáp với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tức là Trung Quốc đấy. Ở đây là gồm có, ở đây là đây chính là điểm cực Bắc nằm ở đây, nằm ở xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Đây là có cửa khẩu uh, ờ, Apa Trải và thành phố là thành phố Điện Biên Phủ. Điện Biên ở đây gồm có 10 đơn vị hành chính. Gồm có thành phố Điện Biên Phủ diện tích là khoảng 64,3 km vuông với dân số 70.000 người. Như đây là thành phố Điện Biên Phủ. Đây là thành phố Điện Biên Phủ. Tiếp theo, chúng tôi nói đến là thị xã Mường Lay, diện tích 114,1 km vuông, dân số 14.397 người. Đây là thị xã Mường Lai. Tiếp theo chúng ta nói đến huyện Điện Biên. Huyện Điện Biên chính là ở đây thưa các bạn. Đây là tỉnh Giáp Lào, một huyện Giáp Lào. Dân số là khoảng 113.642 à, người với diện tích 1.563,1 km vuông. Tiếp theo là huyện Điện Biên Đông, diện tích 1266,5 à, km vuông với dân số 56.300 người. Huyện Điện Biên Bông ở đây gồm có thị trấn Điện Biên Đông. Tiếp theo là huyện Mường Ảng, có thị trấn Mường Ảng là trung tâm. 443,2 km vuông với dân số 40.100 người. Tiếp theo là thị trấn Mường Trà, gồm có thị trấn Mường Trà là gồm có 1.194,2 km vuông với dân số 39.456 người. Huyện tiếp theo là chúng tôi nói đến huyện Mường Nhé. Mường Nhé ở đây gồm có thị trấn Mường Nhé và các xã xung quanh với diện tích là 1.573,7 km vuông với dân số 32.977 người. Huyện tiếp theo là chúng tôi nói đến là huyện Tủa Chùa gồm có thị trấn Tủa Chùa, diện tích 679,4 km vuông, dân số là khoảng 47.300 người. Và huyện tiếp theo là huyện Tuần Giáo, Tuần Giáo Điện Biên, thị trấn Tuần Giáo là trung tâm, 1.137 km vuông với diện tích là với dân số là khoảng 47 77.446 người. Và huyện cuối cùng chúng tôi sẽ nói đến là huyện mới thành lập năm 2012 là huyện Nậm Pồ, diện tích là 1.498,1 km vuông. Trên cơ sở diện tích của toàn bộ huyện Mường Nhé trước đây, một phần huyện Mường Nhé trước đây 43.542 người và tổng dân số là 518.952, tổng diện tích là khoảng 9.563,3 km vuông đó đó chính là thông tin mà chúng ta cùng nói đến về dân số đây là bản đồ hành chính của tỉnh Điện Biên các bạn có thể nhìn thấy ở trên cái bản đồ mà chúng tôi đây là và tôi cũng xin lưu ý với quý vị và các bạn rằng là đây là những cái con số số liệu dân số về dữ liệu diện tích của tỉnh thành phố thì nó bây giờ nó đã cũ rồi cho nên các bạn hãy nên nhớ rằng là hãy chọn một cái ờ, số liệu mới nhất hiện nay